Ok anh em ơi, hiện tại ở ờ, video này thì Khải sẽ mua set ông bang này 25 ờ, kim nha em. Nói chung thì ờ, ảnh ra 30 kim thì trả giá được 25 kim em. 2 4 6 8 10 12 16 18 20 24. Ấy, 2 4 6 8 10 12 16 18 20 24 25. 25 kim set ông bang này nha anh em ơi. Mua hiện tại chính Khải sẽ mang đó là cái bang này. Đó, tại vì tầm này không có set ông bang anh em mà, ít lắm, hiếm luôn anh em. Set Hồng Mỹ không có luôn nè. Ok, mua thay vào set con này nha nè tại hiện này thì đang xài set thường thôi phải à, mua thay vào con này này này đó nó sẽ trâu hơn một chút đó nè khác hoàn toàn set thường nè đây cái này set đăng bang mới mua rồi nè à, nói chung là gọi là cũng cũng được thôi gia truyền thì hơi min thôi còn lại tất cả cũng khá ok kháng cả 4 bù lại gia truyền thì được kháng cả 19 rồi nè thêm kháng lôi 10 từ gia truyền nữa thì bằng set này thì kháng khá là đẹp đó còn mang set này này mà đợi coi mặt nạ nữa đó mặt nạ nữa kháng đẹp không đó set hồng mỹ rồi nè rồi còn mang là set này thì nó set thường thôi set thường thì khá là rẻ nè set thường này khoảng 1 triệu thôi 15 kim thôi đây set thường set thường được kháng khá là thấp set thường thì à, đó set thường khá là thấp nè 75 xấu à, sinh khí là mất 200 giờ mang xếp như này vô thì à, gia truyền này máu thì lên được à, 8k2 đó rồi ok máy xính này nha nam đẹp luôn ok em ơi kháng khá ok vậy kháng đẹp luôn em ơi hồng mỹ nó mới đẹp còn set à, kia nó cùi quá còn set này khải sẽ bước lại cho thiếu lâm thôi thiếu lâm khải thôi bây giờ thiếu lâm thôi Vườn 25 kim thì nó khoảng tầm dao động khoảng uh, ờ, 25 thì dao động khoảng tầm ờ, gần ờ, gần 1 triệu 8 anh em, gần 1 triệu 8 cũng được. Thêm vài trăm nhưng mà mình xài được cái cái set đẹp anh em. Rồi. Giao dịch cái set ăn ban này là cho con thiếu lâm. Set thương này khoảng 1 triệu thôi. Set kia khoảng 1 triệu 8. Trên lệch khoảng 800 nghìn ừ nói chung là mua được bao nhiêu là có nhiêu anh em không phải rớt đâu nam. mua người ta có bao nhiêu là mình chơi bao nhiêu thôi không phải rớt đâu rồi ok đây xong sẽ đồ đó nè thứ lâm thứ lâm thì vẫn giữ nguyên sẽ đăng bàn này như cũ rồi bao tay nón đai lưng áo đao giày hiện tại trên kênh youtube cũng có khá nhiều anh em hỏi hạt thiếu lâm của khải nè nhưng mà khải đang suy nghĩ thử có nên bán hay không nếu mà bán thì khải sẽ cho thiếu lâm bỏng đó con này là con này là chuyên thiếu lâm đao con này là chuyên thiếu lâm đao anh em là chuyên thiếu lâm đao anh em con này là chuyên thiếu lâm đao bao tay hồi trước khải mua hai triệu rưỡi nón khải, khải ép gần 3 triệu đai lưng này khoảng một triệu nhưng mà tầm này rẻ rồi nè tầm này khoảng tầm ờ, rớt khoảng ờ, còn một phần hai giá thôi không phải như hồi trước nữa tầm này thì rẻ này này rẻ bé rồi đây ở video này thì không có gì hơn khải ờ, vừa mua một set là ờ, ăn ban hiệp ờ, hồng mỹ nè đó anh em xem thì đừng quên cho khải một like chia sẻ chơi lần này đầu tư khải sẽ đầu tư con cái băng nha bao tây áo giờ kiếm thêm cái này lưng đỉnh khái nữa nó ok nha nam lưng đỉnh khái nữa rồi ok vậy